mà đêm đã xuống sâu ta cứ đợi nhau vui sẽ cho đến tận hôm sau ánh sáng muôn mờ ảo ta đợi nhau Russian, but see them at the